Hải ờ, đang uh, xin chào bạn Sau đây đang uh, xin giới thiệu các bạn ghế sàn hàng Hom Hombo Đấy. Chất liệu uh, khung của ghế là <clears throat> được sơn tĩnh điện Và kết hợp vải các bạn nhé Chất liệu ghế sơn tĩnh điện và vải Đấy, đang sẽ đo kích thước của ghế cho các bạn xem à, Chiều cao từ mặt đất lên mặt ghế là 40 các bạn nhé chiều rộng của mặt ghế là 50 50 và và chiều cao từ mặt ghế lên ờ, thành dựa này các bạn nhé Đấy, các thành dựa Hambo này là 60 Đấy. chiều dài của cái phần ờ, gác tay này các bạn nhé Đấy, phần gác tay này phần gác tay này là 55 ghế Hambo Hung hiện này đang ờ, đang ờ, chất liệu ờ, quả vải ghế là bên trong là được độn bông nên rất êm ái ngồi rất câu rất thoải mái các bạn nhé các bạn ngồi săn hàng trong thời gian dài thì tạo cho các bạn cái cảm giác rất thoải mái Bến Hải đang đang quay phần đằng sau của ghế các bạn nhé. Nhịp điểm của ghế, ghế được uh, sơn tinh điện rất chắc chắn Đấy, các bạn. tốt đặc biệt là có thêm phần ờ, đựng phụ kiện các bạn có thể các bạn ờ, cho điện thoại về đây ví dụ như điện thoại ngoài đang các bạn cho điện thoại hoặc là các bạn để cốc nước vào đây cũng được ok điện thoại ờ, hoặc là cốc nước để đồ gì các bạn dùng hay thường dùng thì các bạn có thể vị trí này đây là phần à, gác tay của ghế đây các bạn gác tay là chiều dài 5 năm và bản rộng vuông 50 50 các bạn nhé bản vuông bản rộng mà ghế vuông 50 50 và chiều cao từ mặt ghế lên à, thành tựa này các bạn nhé Đấy, từ mặt ghế lên thành tựa này là 60 đang ờ, sẽ review ờ, uống xung quanh cho các bạn xem ghế ờ, này Đấy, vừa rồi Hải Đăng uh, Sinh đã giới thiệu các bạn uh, ghế săn hàng không bo Đấy. Hải Đăng uh, Sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Sinh